phần số 2 là tôi hướng dẫn anh chị là mua mua đất nhé <laughs> mua đất để chúng ta xây nhà thuê đất nhé thuê đất là phải đóng thuế hàng năm đấy thì đó chính là hosting để làm được website để xây được để xây được website trên mảnh đất đó thì là anh chị phải mua cái hosting hosting là gì hosting chính là người lưu trữ tất cả những dữ liệu hình ảnh rồi là uh, rồi là hình ảnh chữ viết này video này vân vân tất cả thứ gì ở đây tôi sẽ vẽ cho, cho chị cái sơ đồ hotting nhé hotting để cho các bạn hiểu <clears throat> số 6 ấy. số 6 đó chính là hot hot tình đó là lời gì lưu trữ dữ liệu đơn giản vậy thôi như là hình ảnh rồi là bài viết cho trong cái tin bảo là ờ, băng thông có, phần băng thông đúng không là 10 gigabyte hoặc là gì à, ờ, 50 gigabyte vân vân hoặc 100 gigabyte đó ví ví dụ anh lái chị muốn à, thuê cái băng thông 10 gigabyte đó thì là lưu trữ hình ảnh dữ liệu uh, khách hàng nó vào nữa và nó xem nữa việc một triệu người vào một triệu nếu anh chị dùng một gói băng thông này một triệu khách hàng truy cập vào web của anh chị nhé thì nó thì có thể loát loát tải trang ấy ờ, chậm đó bảo thôi bật bảo anh chị hãy nâng cấp có trăm ghi đi thì một triệu người vào khách hàng vào cùng lúc thì nó tốc độ tải trang nhanh hơn à, ví dụ như vậy một số chị hiểu hình dung như vậy tôi sẽ không giải thích bảo là băng thông là cái gì rồi là ừ, web server là cái gì rồi xe hosting là gì không còn hiểu đây đang dạy về cái đội này bán hàng online không biết về lập trình nhá đó anh chị hiểu như vậy nhá thì anh chị sẽ mua hosting số 1 này là có cái phần máy máy chủ nhá à, máy chủ thì một công ty nó bán hosting đúng không nó bán cho chúng ta là để để chúng ta thuê đất ấy thì nó có có phải máy chủ máy chủ nó đặt ở Singapore này ở Việt Nam này ở bên Mỹ đúng không thì máy chủ nó đặt ở đâu nó nó phù hợp với đặt ở máy tại Việt Nam có khi là gì cá quang đứt chẳng hạn cái Việt Nam mình hay xảy tình trạng gì cá mập cắn cáp ờ, đủ thứ cả khách hàng vào bảo thấy ơi vào chậm đấy thầy à, cá mập cắn cáp ấy ừ, máy chủ của tôi thích thuê ở gì tôi, hoa hot tinh thì có con máy chủ để nó lưu trữ những dữ liệu của hàng triệu gì hàng triệu cái hosting hàng triệu khách hàng họ thuê hosting để họ làm web đó thì máy chủ họ đặt ở có thể ở Singapore này đúng không ở bên à, Mỹ này ở bên Canada này đó ở bên Việt Nam cũng có này vân vân có, có, có rất nhiều quốc gia thì trong quá trình tôi làm web thì tôi đang sử dụng một cái thằng có máy chủ được nó đặt ở Singapore ở Singapore thì cái máy chủ đặt Singapore này thì, thì, thì tôi thấy là gì là cái cái, cái đường truyền nó ổn định các bạn nhé máy chủ này và nó ít có hiện tượng nào web vào nó lâu đúng không đấy thì thằng này tôi rất tin tưởng nó tôi tôi đang dùng mà tôi rất tin tưởng nó các bạn nhé anh chị mua ở INET cũng được nhưng mà tôi tôi thích mua ở bên nước ngoài các bạn đó. hoặc tôi thích mua ở bên Mỹ cũng được nhưng mà tôi thấy là có mẫu một máy chủ là tôi mua ở Singapore thì thằng này nó cực kỳ hay đó thì để mua hosting thì các bạn vào một website nó có tên là tự share cho bạn ngay bây giờ đấy thì các bạn vào được web này tôi đã gửi vào nhóm Zalo của lớp rồi nhé là phạm thanh bình com ch h à, quên rồi bạn quên hay lắm các bạn vợ chồng khuyết tật mỗi tháng kiếm cũng gần gần cả trăm triệu tuyệt quá chiến tiếp đi nhớ lấy phí à, phạm thanh bình com xuyệt hát các bạn nhé phạm thanh bình com xuyệt hát đó tôi sẽ vào phạm thanh bình chiều com chiều hai gạch chéo hát này bấm enter thì cái nền tảng mua hosting tôi hay sử dụng mua cái trang này nó tên là hackhost hackhost các bạn nhé hackhost và sau đó anh chị bấm vào phần phần hosting như tôi hosting hosting này thì nó có hai cái gói chính đây các bạn xem là hai gói chính này rồi gói 2,99 đô một tháng ấy, là các bạn phải thuê gì bỏ ừ. tiền ra thì ba đô 70 ngàn nó có cho tôi cho là 70 ngàn đồng một tháng đi là anh chị được sử dụng gì đây dung lượng cứng là gì 10 g đây 10 g này 1000 MB 10 g rồi gì Ultimate băng thông Ultimate dữ liệu không giới hạn tên miền đây ăn à, unlimit quên quên Ultimate unlimit không giới hạn băng thông không dữ liệu tên miền này rồi là miễn phí gì miễn phí cấp chứng chỉ SSL thuật ngữ đấy. SSL là cái gì nữa thế biết hay đi SSL <laughs> là cái gì đó là gì anh chị không biết tiếng tiếng Anh anh chị bấm chuột phải tiếng, tiếng Việt đây dung lượng được đĩa nhá ổ cứng 7 ghi này đấy thì anh chị cứ sử dụng cái gói 2,99 ba đô cũng được này thì tôi hay mua cái gói gói gói lớn các bạn nhé tôi hay mua gói này này gói à, gói bên này là bảy chín đô tháng này nó che mất à đây là bảy chín đô tháng này băng thông có giới hạn ví dụ là thì anh chị mua trên Anet hạn mua một hot thì nó họ chỉ giới hạn được 5 tên miền thôi nhưng tôi mua đây là gì mua gói nhỏ nhất của nó thì cũng được gì không giới hạn tên miền luôn tức là kết nối không giới hạn đấy ví dụ tôi có cả triệu tên miền đúng không tôi mua gói gì à tôi mua gói à, hai phẩy chín đô một tháng tôi ép cả triệu cái vào đây được rồi gì chứng chỉ SSL đấy cái, quan trọng này thì xin tôi hướng dẫn cho cho các bạn chưa quan tâm vội cái thuật ngữ này nhé chiều hôm nay tôi dạy các bạn là chứng chỉ SEL là gì đó nếu như website không cài đặt chứng chỉ SEL thì nó có dạng này đây này đây là đã, đã cài đặt này nó hình ổ khóa các bạn nhé là website an toàn một số chị truy cập vào website nó bảo là gì à, bạn đang truy cập vào website không an toàn thì website đó là chưa cài chứng chỉ SSL thì chiều nay tôi sẽ hướng dẫn chị là à chứng chỉ eo là cái gì các bạn bấm vào sign up now sign up now để bạn đăng ký cho tôi để mua à nó bảo chứ à, thế à, à, mày mua hot tinh thì mày đã có tên miền chưa một số chị không hiểu tiếng việt à, không hiểu tiếng anh anh chị bấm vào trên select tiếng việt à à bây giờ tao gì à tao có tên miền rồi thế uh, nếu mày chưa có thì mày muốn đăng ký mới không thì phải gõ vào đây để may là mình mua INS rồi đúng không và chị sau đó chị tích vào ô số hàng số 3 thôi là chị có tên miền của tôi ừ, của mình vào ví dụ tên miền là gì à, chè hảo ngọt chấm đây à, chấm vn đúng không bấm sử dụng ví dụ vậy đó. thế nó hỏi tiếp này thế mà mày dùng ổ 10 ghi đủ không thế mày muốn nâng cấp không thế thế mày thế, tiếp theo là mày muốn thanh toán có à, một giá một tháng không là bốn một tháng nào nó trừ 5 đô chẳng hạn tôi tôi bảo tôi, tôi mua gói 24 tháng đi đấy ờ, ba đô đi rồi hai năm đi thế rẻ hơn à thế bảo là nếu nếu mà mày mua hai năm thì tổng số mày mày phải chi là gì à, bảy mốt bảy sáu đô một năm là bao tiền thì rất rẻ đúng không sau đó thì nó hỏi tiếp này vị trí lưu lưu trữ này đây vị trí lưu trữ này máy chủ nhá bấm này ở New York này Mỹ này thế mình muốn điều tôi tôi, tôi, tôi điều ở Singapore tôi hay chọn Singapore các bạn nhé Đó, nhớ các bạn nếu mà tiếng Anh thì dạng này tiếng Anh đây tiếng Anh thì nó sẽ dạng như này, English đúng không đấy thì bảo chu building uh, cycle tôi chọn gì nó chị chở một tháng thì giá là gì à, ờ, 5 đô một tháng hơn trăm nghìn đúng không còn nếu 12 tháng thì còn 4 đô hai năm thì còn gì ba đô nó rẻ lắm đây thích mình mua luôn hai năm luôn mình thuê hot tình này luôn à thế bây giờ mày muốn chọn à, vị trí tình ở đâu à, anh chị bấm vào đây Singapore tôi nhé tôi chọn à, tôi chọn Singapore ổn định ngon cá mập ít vào Singapore cá mập tuần cắn lên Việt Nam thôi Đấy, Singapore ít bị cá mập cắn lắm Việt Nam mình thì cá mập cắn hoài luôn tôi chọn là Singapore nó cũng là nước có biển nhưng mà nó ít cá mập và vậy thôi <laughs> hỏi tiếp này thế mày muốn mua thêm những phần khác không à, mua thêm ram không mua gì không không không quan tâm các bạn nhé nó áp xe mình thôi đó thế mày muốn mua thêm ờ, năm ghi dữ liệu không thì thêm 5 đô nữa thế mày muốn mua thêm 110 ờ, ghi thì gì 10 đô và thôi tao mua tao tao không tích nữa tao bảo tao mua 10, 10 ghi được rồi thì bây giờ tao sẽ gì tao mua là hai năm anh chị chọn một một tháng trả tiền hàng tháng thì là sẽ phải 5 đô một tháng tức là nó sẽ trừ cái thẻ của anh chị hàng tháng và nếu chị mua một năm là một cục luôn đấy là 3,9 đô một tháng còn là 2, 24 24 nếu chọn 2 năm đây đó sau đó gì tôi, tôi chọn 2 năm luôn Đấy, tôi thuê luôn bởi vì sao quá rẻ các bạn nhé quá rẻ luôn thì cứ nhớ lên website ấy, nó chính là gì cái bộ mặt của chỉ chờ online hay là gì bình thường là các bạn xây thuê văn phòng ấy ở bên ngoài đúng không trang trí rõ đẹp với là vợ chồng của anh Phúc chị Thư là có cái thẩm mỹ viện anh Thư ở gì ở quận 1 to bự luôn hoành tráng luôn bảo thôi chúng tôi về ờ, tôi anh chị muốn làm chơi online khách hàng nó vào online thì nó thấy ờ, ok không sao cả bây giờ anh chị gì à, thuê cả hai năm luôn đi đó nó rẻ đúng không Mẹ chi phí mặt bằng một tháng ở quận 1 cũng phải cả, cả trăm triệu bây giờ gì à, tôi thuê hai năm hosting 71,76 đô bao tiền chị nhân lên cho tôi nó quá rẻ luôn sau đó chị bấm vào tiếp tục của tôi và tôi đã có một cái video hướng dẫn các bạn ở trên YouTube rồi mua hot tình ở trên đây rồi nó rất rất đơn giản thôi thì chị chọn tôi gói 10 ghi ổ cứng là các bạn luyện tập cũng được rồi sau này cần lái chị là khách hàng đông khủng khiếp ấy thì nâng cấp lên rồi sau đó là gì à, thế bây giờ là mày à, mày à, có cái mã là giảm giá không thì, thì không có đúng không thì bây giờ tôi chuyển đến phần check out luôn check out này em vào các bạn em có dùng chung hotting với họ rồi sao lâu vậy đơn giản thôi tôi hiểu họ thuê một cái mảnh đất đúng không sau đó họ phân lô ra thì họ cho cả triệu người mẹ cũng vào thuê thì cái hosting như vậy sao nó sẽ chậm nhỉ rất là chậm các bạn nhé thầy tại tại sao em cũng có web nhưng mà em, người người khác họ cũng cho em vào hosting như vậy em vào chung chung họ sao em, em web em không vào nổi còn người khác kêu thì đây chính là nguyên nhân là các bạn gì họ mua hosting sau đó họ lại cho thuê cho anh chị vào thuê lại thôi nó ra cái bảng này đúng không thì anh chị nhập tên này nhập địa chỉ email này ở ờ, last name này tên là gì à tên tôi là à, bình này phước sơn là bình này lát lên là phạm này phạm đúng không email là gì thì email tôi là thanh bình nhớ nhá số điện thoại chị nhớ là chọn là gì việt nam nhá cộng 84 cộng 84 đâu việt nam mình là máy cuối này việt nam mình là máy cuối đầu nhà cộng 84 82 này à, cộng 84 đây Việt Nam đây số điện thoại là 0916807329 này rồi nếu anh chị có tên công ty là gì anh chị nhập là công ty của chị phạm thanh bình cũng được Đó, nhập vào đây địa chỉ ở đâu hồ chí minh sau đó gì city là hồ chí minh luôn Đó, chọn nước này chọn việt nam việt nam đâu à đây này đây, chọn nước này bạn này chọn nước nhớ này ở à, phần dưới nào United States là mỹ đúng không anh chị chọn cho việt nam đó state ở đây là gì hồ chí minh email chị nhập vào đây email chị là gì chị nhập email vào đây sau đó là gì là how do do fires bạn là thấy tôi ở trên uh, web nào phần how do do you fires này anh chị là ghi vào phần other sau đó anh chị uh, ở trên kênh khác như vậy đó chị ghi là other này đó sau đó gì mật khẩu là gì tài khoản đăng nhập với chị nhé đây là mật khẩu giống như tạo tài khoản internet đấy. sau anh chị nhập vào đây xác nhận mật khẩu đó à, chọn là uh, chọn một câu hỏi để nhớ nhé các bạn nhé sau này là cháu máy quên mật khẩu để truy cập vào mà vào cái tài khoản hack hot này à, nó bảo gì à, what's your space name à, cái con vật của bạn tên là gì gì tôi, tôi chọn đây con vật tôi tên là con meo meo chẳng hạn <laughs> đấy nhập chữ meo meo ở đây đây please enter another này tôi chuyển tiếng việt tôi cho dễ này đấy tên con thú cưng gọi là gì tôi là meo meo meo <laughs> rồi thanh toán này các bạn muốn thẻ tín dụng thì anh nhập số thẻ đây nhé số thẻ này hết hạn rồi ba chữ số bảo mật ở đây nhập tên cho thẻ nó cũng giống như là gì chúng ta mua tiền miền thôi sau đó chị bấm vào tôi lý và bấm cứ tức là đặt, đặt hàng thôi như vậy chúng ta mua xong gì mua xong hosting và sau đó vừa tạo tài khoản luôn nhé các bạn nhé và tôi sẽ gửi cho chị cái video để anh chị làm nhá mua hosting rồi anh chị thấy à, phần mua hosting này có thú vị không có khó không